lộc ơi à lộc à lộc ơi mẹ nè rút ống rồi hả à, ống rút cho nó đi vòng vòng chơi á con ơi con à thì đợt 1 á, là em nhận được là 67 triệu 815 ờ, ngàn đợt 2 là 21 triệu 700 ngàn đồng thì tổng cái số tiền đến hiện tại em nhận được là 113 triệu 415 ngàn giống như bữa hổm á em có nói với chị khi mà điện tưởng về bé bé em tưởng bé đi rồi đó thì em sẽ trao 50 phần trăm cái số tiền cho gia đình còn 50 phần trăm là nói chung là em nói cũng hơi không phải là xui rủi gì là để tính là để trao cho hoàn cảnh khác hồi hướng công đức cho bé đi yeah, dạ, tại vì dạ thì như chị em mình đã bàn nhưng mà tuy nhiên bây giờ thì sức khỏe bé nó, nó đã ổn lại thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ chờ để làm kinh phí cho bé phẫu thuật à, tuy vâng nhiên á là chi phí đi lại nó cũng hay tốn kém tốn tiền thì ở đây á nó tổng cộng nó là một triệu ở trăm mười ba triệu bốn trăm mười lăm ngàn thì em sẽ gửi trước cho gia đình mình để làm chi phí săn cộ đi lại tại vì gia đình mình cũng là khó khăn thôi đi tới lui tới lui khám nói chung là cũng phải tốn tiền chứ không phải là đi không tốn tiền dạ bởi vì cái đó con biết bởi vì em sẽ gửi cho chị là 13 triệu 400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 chắc giờ cũng gần lên 15 mà tại Phước biết bé tới giờ cũng là hơn rồi dạ cũng như cũng một tháng tháng mấy em không nhớ nữa chắc à. cũng ờ, lâu rồi đó tại bé là đợt đợt sau này nhập viện là như là cũng uh, 3 tầng uh, gì á ừ, ba tầng phải không ừ. rồi, uh, trước tiên là Phước ghé lại để uh, uh, vì uh, mấy bữa trước thì uh, lọc sức gì ủa sao bé thở dữ vậy chị à, nó, nó, nó, lúc nó mệt lúc nó không lúc mệt thì nó hả à, lúc à. nó mệt thì nó thở nhìn vậy. bé rồi tàu em cô chú anh chị thì bé cũng vừa mới à, xuất viện về đợt rồi cũng lên à, bệnh viện nhi đồng 2 phải không ạ ừ, Tính... chị cũng lên nhi đồng 2 sau đó bác sĩ ủa bữa hỏi bác sĩ nó trả về hả chị là hai lần sau ạ à? bác sĩ nói là bé nó bị à, sắp hôn mê gan rồi bác nói là đêm đó hoặc là sáng lại thôi là bé hôn sẽ hôn mê gan là sao đúng ta? rồi là do là chị cũng không biết nữa xét là... nghiệm máu thì nói là cái tỷ số hôn mê gan nó cao vậy đó dạ. xong rồi bé sẽ hôn mê gan kêu chị là sẽ đặt nội khí quản xong rồi bóp bóng cho bé cứ bóp hoài thay khuyên nhau bóp vậy đó rồi à, chị thấy là đặt cái cái cái nội khí quản gì đó là nó vừa phải đau mà nó vừa mình dạ. phải mắc bóp xuyên suốt nữa mình không được ngưng luôn á dạ. là coi như là chị với chồng chị phải thay phiên nhau bóp vậy đó dạ. xong rồi chị suy nghĩ nói thấy vậy rồi tội nghiệp quá nên là chị không đồng ý chị chỉ cho bé thở oxy về nhà cho thở vậy thôi hôm qua chị gửi hình em là bé ờ, ngồi chơi đồ được được bé ngồi chơi được rồi em rồi chị dạ. cũng định sẽ quay lại diện lại à. tại vì à, chị có hỏi bác sĩ đó là chị cũng có quay cho bác sĩ coi là à, tình hình của bé sức khỏe bé ổn vậy đó bé không có bị mà mê man giống như là à, nó bị hôn mê gan là nó không có dạ. thành ra rồi bác nói là à, vậy là mẹ cứ quay lại đi rồi chị hỏi là à, vậy rồi bé có được ghép gan tháng 10 không bác nói vẫn được vẫn được nếu, nếu mà, bé ổn, ổn thì ờ à, đúng rồi ổn thì quay lại giống như kỳ tích vậy ha ừ. em nói em nói sự như là sức sống của phụ lộc cao dữ lắm luôn á chứ bữa đó là chị thấy ở bệnh viện là nó nó kiểu giống như là nó cũng muốn mê man rồi đó nha ừ. ờ à, là lúc đó nhìn tội lắm rồi chị nghĩ là chắc nó không qua được đêm đó luôn bác sĩ nói là nó không qua được đâu dạ ờ, thì à, chị rồi. chị điện cho em à, em điện lại thấy chị khóc đó ừ, Tại xong là, rồi là chị... em thấy à, chắc rồi chắc tới công chuyện rồi đó chị không ngờ về đây rồi bác cũng vẫn tỉnh nhưng mà qua ngày hôm sau thì rồi ờ, hai bữa sau thì sau chị điện chị nhắn cho chị thì em cũng có đăng lên đó em nói chắc bé tình hình không ổn rồi đó ừ. ai nhà sao thấy bé đỡ quá trời ai cũng mừng chứ các cô chú anh chị mạng ai cũng mừng chứ tại vì bác nói là lọc giờ là chỉ có đặt nội khí quản xong rồi đưa qua hồi sức tích cực là cho bé nằm trong đó dạ. rồi chị thấy qua đó rồi bỏ một mình bên đó thấy chị suy nghĩ tới suy nghĩ luôn chị tội nghiệp tại do mình qua đó là nó phải nằm trong đó không mình đâu có được thăm nhiều đâu một yeah. Dạ. ngày mình chỉ thăm được một một lúc nào đó 10 phút 15 phút yeah. gì dạ. thôi à Ủa là giờ là phải để oxy thở liên tục vậy đó hả chị? Cái à, bệnh ờ, này chị... là đem bệnh viện về luôn? Không, cái bệnh đó chị mượn á Chị mượn? À, cái ờ. bệnh này là... Mướn của ta À cái này là... Cũng mượn hết luôn, ừ, mướn hết luôn á hả? Ừ, chị mướn hết luôn Là phải thở oxy liên tục vậy luôn hả chị? Ờ, à, chị phải cho nó thở oxy liên tục Còn vậy là bé đâu còn ăn uống gì được nữa hả? Có chứ Vẫn, vẫn, vẫn, vẫn được Nó hả? vẫn ăn uống, ờ à do là mấy bác chị có cho mấy bác coi đó, nói là chị cũng có cai oxy cho nó cũng như kiểu như là lâu lâu thì chị cai khoảng tiếng hai tiếng vậy à. À, tức là đút sợ... vô mũi gì cho bé thở hả hỗ trợ phải không oxy là để hỗ, trợ hỗ trợ cho bé dễ thở nhưng mà bé thở lột ra rồi thì bé cô nói bác sĩ nói là yeah. Dạ. nó còn hơi hớp ở đây nè là cái oxy ừ. nó chưa có đủ nè thấy không cứ thấy nó à. thở nó hớp đây không yeah. Dạ. bác nói khi nào mà cái này nó không hớp nữa nó ổn đó, mình mới tháo cái oxy ra luôn được dạ nó, không dạ, ổn mình thấy thở không dạ, nó khuyết cho đó ờ, nó khuyết gì đó hả à, không ổn phải không đúng rồi là nó vẫn còn thiếu oxy à. tức là thở mệt thì nó sẽ là chỗ đó nó khuyết à, không bình dạ, thường nó cũng bình thường nó cũng bình thường nó vẫn khuyết thức rồi à, bình thường nó nó thở ôi, nó cũng ôi, vậy ôi. ơi Long à Long ơi chú mới ghé thăm nè con Không <laughs> vậy là theo ờ, lịch ờ, trình ờ, tiến độ thì mình vẫn cứ uh, theo tới tháng 10 đúng rồi chị cứ cũng tiếp cho tục. rồi giờ chị tính là bao lâu nữa thì mình sẽ chở bé lên chảnh lại chị chắc chị nghĩ um, hai ba ngày nữa chị hai ba ngày nữa chị cho bé lên lại ờ. kìa, kìa chú chú thăm con kìa chú thăm con kìa Trời ơi. Dễ thương quá trời. <laughs> bữa hổm là cái bụng của bé tự là tự như bị cái mục gì mà nó nứt ra luôn á chị nó bị áp xe á áp xe hả áp xe dẫn giống như một nhọt vậy đó là rồi, rồi, nó, rồi nó nứt ra vậy hả nó đâu có nứt ra đâu mổ á mổ luôn hả mình phải mổ nó lủng lỗ vậy luôn hả ờ, bác Trời sĩ ơi. mổ lủng lỗ vậy đó vậy đó vậy là một mổ ở mé ngoài ờ đúng rồi mổ cái bụng này nè ờ, tại vì nó nó nổi chỗ cái bụng này mổ một lỗ bự vậy luôn đó trời ơi. rồi không có mai lại kiểu như để như vậy đó để cho cái mũ nó ra đó ờ. ờ tại gì chứ mới về lớn mười mấy tuổi mà chịu quá sao bệnh rồi ờ, chuyến sau ờ. chuyến chuyến mổ đó phải không rồi chuyến sau nữa nó mổ lại lần nữa thêm lần à, lúc nữa đó à, lúc đó cha nó lên là đưa nó đi mổ thêm lần nữa à, đi qua là đặt ống dẫn lưu lại quen không nhìn chú chứ vợ hả con quen không con hả lộc lộc ơi nhìn gì vậy nhìn gì ra lộ dữ vậy kiếm hả kiếm cha con hả thấy đi rồi thấy tội gây đứt ruột không nó nhìn nó nhìn đắm đuối gì hả bữa kia cũng biết ờ, ở bệnh viện nghe là nó vô thuốc mỗi lần là nó vô hai cái máy đó mà nó vô từ sáng tới chiều luôn tới, tới dạ. khuya tới ba giờ mấy nó mới vô xong mà tội lắm luôn chị nói con người nó phù lên kiểu như nó phù lên luôn ờ, nó vô thuốc nhiều hay hoặc là cái cái kiểu như nó hư bữa nó bữa chị giờ trên coi là thấy ờ, là em, em thấy con mắt nó phù lên luôn rồi đó phù hai con mí mí này luôn rồi nè Hôm ừ. nay thấy sẹp rồi đó nó sẹp quá trời vui luôn ha hello rồi nhìn kìa nhìn kìa thấy cưng hơn chị cũng nói với bác ừ, ở với đồng hai bác ờ, ờ, bác, gì đồng hai bác bác sĩ đang lo trực tiếp cho, à. cho bé là tên gì chị bác theo dõi nó là bác theo Khánh với bác Khánh. Nhi đúng rồi hai bác luôn hả à. rồi nước nó nhìn cưng không con ngồi đàng hoàng hay làm gì à? nhìn gì vậy nhìn, nhìn chỉ cho con kiếm ai lộc ơi vậy là một ngày nếu mà mình cai uh, oxy là chỉ khoảng uh, tiếng hả chị ừ, chị ờ, ngày tiếng trái cây tiếng? tiếng hai tiếng tại vì ở nhiều quá nó khô phổi dạ khô phổi ừ. là khám cho mình bé là ngoài cái đó ra là còn gì nữa không chị ngoài cái ghép gan ra là bé giờ còn có nó kiểu là nó di căn hay là nó biến chứng gì qua gì thêm không có chứ nó bị hở van tim ba lá nhưng Trời, mà tim à, nữa hả? nói chung là nó cũng bị nhiều thứ lắm rồi bây giờ lách nó thì là to lắm nhưng mà bác nói thì ờ, ghép gan trước đi rồi mấy cái đó thì chị cũng không biết là bác sĩ tính sao thì mình không biết thì theo theo mà, hướng điều trị ờ, bác sĩ là không? điều trị là phải ghép gan trước là cứu yeah. Dạ. mạng sống cho bé trước đi rồi mấy cái đó là bác trị sao hay là hoặc là sao ghép gan thì nó từ từ hồi phục gì đó thì chị không yeah. Dạ. biết đi tiểu đồ thì bé cũng vẫn đi tiểu đồ ra đồ bình thường không đi không tiểu đúng rồi nó đi tiểu bình trước thường màu vàng hay màu phải... trắng ta nó màu vàng vàng màu sẫm vàng, lắm vàng sậm hả ừ. vàng hơn không? nước trà của mình dạ, nhiều yeah, trời nhưng mà nó phải uống dạ. lợi tiểu nó mới tiểu được nha nhưng mà lợi tiểu là bằng ờ, bằng bộ phận sinh dục luôn hay là phải ờ, là bằng cái thông ống gì không nó nó nó thở bình ủa nó tiểu bình, tiểu thường. bình thường hả à, nó à. tiểu bình thường có nhưng khó mà nó phải nó phải uống lợi tiểu à, phải uống phải em... trước khi trước khi đó trước khi tiểu phải uống lợi tiểu không đi. một ngày nó phải uống hai lần hai lần à, để em không cho nó uống lợi tiểu là cái bụng nó nó như nó chứa nước ở trong nó à, không tiểu được không tiểu được thì Đúng nó rồi. sẽ bự thêm nữa ừ. dạ trời ơi cưng thì hôm nay em ghé lại để em thăm và thứ cái nữa là để ờ, cho cô chú anh chị biết tình hình của bé lộc á cũng vui cũng ờ, mừng mong là kỳ tích thì chị có đọc được những bình luận trên đó cho chị có lên dạ, chị xem đó rồi chị cũng có à, xem <clears throat> với lại sẵn cái nữa thì uh, em sẽ báo uh, cho chị biết là số tiền hiện tại em nhận được là bao nhiêu với lại cái danh sách đợt 3 thì đợt trước thì ta đợt hai tổng kết rồi thì giờ em sẽ tổng kết cái đợt 3 này và với lại tại để lâu quá giữ tiền của mình thấy cũng kỳ lắm thiệt thật sự giờ em sẽ đọc cái danh sách đợt ba nha ừ. anh mượn cái điện thoại nha liêm à con ngồi chơi ờ ngồi chơi nha ngồi chơi với chú kìa đó ở đây chú Phước thấy con ngồi được chưa rồi quá giỏi rồi à, cô chú thấy con ngồi giỏi chưa à. à bữa kia tưởng đâu xong rồi làm hú hồn <laughs> hú hồn làm lúc lúc mà nó nó xuất diện em biết không lúc mà nó lên xe cấp cứu nó về á nguyên dạ. một pha luôn ai cũng ra khóc hết trơn á tiễn nó kiểu như là thấy bình thường nó nó bình thường nó cũng kiểu như nó sức khỏe nó cũng ổn nhưng mà dạ. sao nó sao tự nhiên cái nó bị vậy là ai cũng khóc hết trơn á xong rồi qua sáng hai ba ngày sau điện lại là ổng ngồi bình thường giống vậy ngồi bình thường vậy hả ừ. hôm qua thấy còn ngồi xe chơi nữa mà ngồi xe chơi cũng chịu chơi cũng được sao à, à, chú phước vậy giờ em xin phép uh, đọc cái danh sách nha tiếp là cái mạnh uh, thường quân thì cái này là đợt 3 nha cô chú anh chị thì uh, từ ngày 15 tây tháng 8 cho đến uh, 10 uh, 14 giờ uh, à, 30 phút vào ngày hôm nay luôn là 30 tây tháng 8 Ừ, à, mẹ thương mẹ thương thì uh, tổng ừ, cái số tiền à, khoan để phước đọc danh sách trước đi rồi mình sẽ đọc tổng số tiền ha thì uh, cái danh sách thứ tự nó sẽ là tiếp theo là 100 thứ 17 thì cái thứ tự từ 1 cho đến 100 thứ 16 Phước sẽ đăng lại uh, kèm theo uh, ở dưới bình luận à, hoặc à, kế cái clip của bé Lộc này cô chú anh chị có thể xem hoặc có thể kéo trên trang để xem thì tiếp theo là danh sách à, thứ 117 nha à, bạn Vi Nguyễn 200.000 đồng em Chinh Phạm ở Hàn Quốc 2 triệu cô chú Phước Mai Lê 2 triệu à, chị Hạnh 100 franc đổi ra là ở thị sĩ đổi ra là 2 triệu 3 à, bạn Phạm My 200.000 đồng chị Nguyễn Kim Tiến 500.000 đồng Facebook Sumi 200.000 đồng chị Gia Hân 1 triệu em Thanh Quyền 1 triệu bạn Đỗ Ngọc Thanh Mai 100.000 đồng à, bạn Nguyễn Thị Hồng Nga à, 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Bích Đào 200.000 đồng bạn Như hay là Nhu gì đó 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với à, nội dung là gửi vé lọc à, à, một chút 100.000 đồng bạn Mai Mỹ Hồng 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với nội dung là giấu tên à, bé hữu lộc 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét là một năm năm chín không 155902 100.000 đồng bạn Ánh Dân hay là Anh Dân gì đó 100.000 đồng bạn Mai Thị Ngọc Giàu 200.000 đồng bạn Đặng Tiết Thu 100.000 đồng bạn Phan Thị Bích Dân 300.000 đồng bạn Ngọc Ngân 50.000 đồng bạn Thiên Nhi 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 170 200 50.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số điện số điện thoại nha số điện thoại cuối là 373 10 200.000 đồng bạn Võ Thị Mỹ Trang 300.000 đồng chị uh, ờ, Thúy Phượng hay là Thúy Phượng gì đó 500.000 đồng bạn Võ Anh Quy 300.000 đồng bạn Trần Thanh Thủy 200.000 đồng bạn Thanh Hoa 100.000 đồng đây là con cho con nè Gần đồ chơi nè à, Bạn Nguyễn à, Thị Hồng Khuyên 300 ngàn đồng Bạn Thái Thiên Phúc 500 ngàn đồng Bạn à, Nguyễn Thị Mỹ Lệ Hà Lê gì đó 200 ngàn đồng à, Một mạnh thường quân ẩn danh với nội dung là mong con khỏe mạnh 200 ngàn đồng à, Một bạn là Đặng Ngọc Răng hay gần gì đó Răng nói chung là gan đó Tại vì nó không có dấu khi gửi tin nhắn về 100 ngàn đồng bạn Nguyễn Minh Nguyễn Nhật Minh Thu Hoa Thư gì đó 100.000 đồng bạn Trần Ngọc Diễm em Trần Ngọc Diễm chứ 500.000 đồng bạn Lê Thị Yến Quanh 300.000 đồng bạn Trần Bảo Long 100.000 đồng em Võ Tiền 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 15071 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số điện thoại cuối là 4784 50.000 đồng bạn Hồng Phương à, và Như Ngọc 400.000 đồng bạn Phước Lộc Thảo 500.000 đồng cô Liên Phan 1 triệu à, cô Ca cô uh, có coca không phải là coca cola nha coca là cô có cái tên là chữ k à, 1 triệu em a tiền 400 ngàn đồng ẩn danh có số ghét cuối là 24231 100 ngàn đồng bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng 500 ngàn đồng bạn Chân Chân 200 ngàn đồng bạn Thảo 200 ngàn đồng bạn Nguyễn Thị Hương hay là Hường gì đó 300 ngàn đồng bạn Trần Thị Lê hay Lệ gì đó 500 ngàn đồng à, bạn Hà Bối Sang 200 ngàn đồng chị Lê Thị Huệ 1 triệu bạn Nguyễn Hữu Sang 200 ngàn đồng chị Thi chị thi hay là em thi gì đó à, 100 ngàn đồng chị à, bồng bông à, ở Mỹ à, 2 triệu qua bạn Thu Thảo à, 200 ngàn đồng thì à, tổng cái số tiền em nhận thêm đợt 3 này là 23 triệu 900 ngàn đồng thì đợt 1 á, là em nhận được là 67 triệu 815 ngàn đợt 2 là 21 triệu 700 ngàn đồng thì tổng cái số tiền đến hiện tại em nhận được là 113 triệu 415 ngàn ừ. à, thì như hồi lúc trước chị em mình có nói là giống như bữa hổm á em có nói với chị khi mà điện tưởng về bé bé em tưởng bé đi rồi đó thì em sẽ trao 50 phần trăm cái số tiền cho gia đình còn 50 phần trăm là nói chung là em nói cũng hơi không phải là xui rủi gì là để tính là để trao cho hoàn cảnh khác hồi hướng công đức cho bé đi yeah, dạ, tại vì dạ thì như chị em mình đã bàn nhưng mà tuy nhiên bây giờ thì sức khỏe bé nó, nó đã ổn lại thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ chờ để làm kinh phí cho bé phẫu thuật à, tuy dạ, nhiên á dạ. là chi phí đi lại nó cũng hay tốn kém tốn tiền thì ở đây á, nó tổng cộng nó là một triệu ở quên 10 113 triệu 415 ngàn thì em sẽ gửi trước cho gia đình mình để làm chi phí săn cộ đi lại tại vì gia đình mình cũng là khó khăn thôi đi tới lui tới lui khám nói chung là cũng phải tốn tiền chứ không phải là đi không tốn tiền dạ bởi vì cái đó con biết bởi vì em sẽ gửi cho chị là 13 triệu 415 ngàn nhưng mà em làm tròn luôn là 13 triệu gửi còn 100 triệu em sẽ giữ lại để làm chi phí phẫu thuật và trong cái quá trình uh, chờ đợi cho bé phẫu thuật thì ai có gửi thì nữa em sẽ tổng kết tiếp đợt 4 dạ yeah. Dạ vậy ha như chị em mình đã bàn à, rồi, và cũng là đã, đã, đã xin phép phía mạnh thường quân cho phước gửi cho gia đình ha để ờ, làm uh, chi phí uh, săn cộ 13 triệu 415 nha em gửi uh, 10 uh, 13 triệu gửi đi như em làm tròn đi cho nó dễ nè đây chị chị nhận ha 1 triệu 2 triệu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 triệu 13 triệu rưỡi rồi thì uh, như Phước đã đã nói đó thì uh, ờ, 113 ờ, triệu 415 ngàn Phước gửi uh, cái số lẻ này cho gia đình để làm chi phí đi lên chuẩn bị tái khám tiếp cho Lộc uh, chờ ngày phẫu thuật uh, và sau đó thì 100 triệu này Phước sẽ giữ lại đây à, nếu mà chẳng hạn như phước cũng nói luôn nếu mà chẳng hạn như là có quá trình gì đó mà xui rủi diễn ra tại vì nhưng mà phước không mong có ngày đó đâu phước mong sử dụng hết số tiền này phẫu thuật luôn thì uh, xui rủi xảy ra thì tại vì theo lúc trước chị à, chị Hường chị có nói là chị cũng không có cần lấy những cái số tiền này nếu mà chỉ cần con chị phẫu thuật thôi nếu mà con chị phẫu thuật thì sử dụng còn không nó để cho hoàn cảnh khác tuy nhiên thì gia đình cũng mượn nợ đùm lum la chứ thì Phước sẽ lấy 50 phần trăm gửi cho gia đình còn 50 phần trăm để dùng làm gửi cho mấy bé khác giống dạ. như là mình chia sớt dạ, rồi, rồi, biết dạ chị, chị hiểu ha rồi dạ rồi Thước nào cái nào thì nói trước cảm ơn ờ, các cô chú anh chị em đã giúp đỡ cho lộc nha rồi thôi vậy ờ, chắc có lẽ phước ờ, xin kết thúc clip tại đây nha cô chú anh chị à, phước ghé chủ yếu là để cập nhật cái tình hình của bé lộc đây thì bé cũng giờ cũng là nó đỡ hơn rất là nhiều vài bữa nữa sẽ tiến hành uh, mẹ bé chị Hường sẽ đưa bé lên ờ, bệnh viện để bắt đầu ờ, tiến hành ờ, như là tái khám rồi chờ tới tháng 10 mình mới được phẫu thuật mong sức khỏe bé tốt nha hai Lộc con ơi cố lên nha Lộc ơi Lộc ơi <laughs> cố lên nha con nhìn giáo giác hết trơn ừ rồi Phước Kỳ bye bye nha chúc sức khỏe chị luôn nha chị Hường à, chị, chị cũng phải giữ gìn sức khỏe nha tại nữa mẹ bé sẽ là người hiến gan trực tiếp cho bé